Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đối đến với buổi nhận định thị trường uh, Gold Forex, hàng uh, hóa chứng khoán, uh, dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua là một tuần tăng giá rất mạnh của vàng và là một tuần đảo chiều giảm giá ngoạn mục của chỉ số chứng khoán uh, Mỹ cũng như chỉ số chứng khoán thế giới. Uh, thì tâm điểm của tuần qua thì chúng ta biết đó chính là cuộc họp của Fed uh, diễn ra vào đêm ngày thứ tư, dạng tháng ngày thứ năm nội dung chính của cuộc họp của Fed thì chúng ta biết là Fed tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp từ 0 đến 0,25% đến năm 2022. Bên cạnh đó, Fed đưa ra nhận định rất là bi quan về ờ, cái ờ, tình hình kinh tế thế giới do ảnh hưởng chung của đại dịch và Mỹ dự kiến là GDP sẽ là giảm 6,5% trong ờ, năm 2020 và dự kiến tỷ lệ thất nghiệp vẫn trên 10% chúng ta nên nhớ đây là nếu thực sự điều này diễn ra thì đây sẽ là uh, ờ, GDP giảm mạnh nhất của Mỹ trong uh, một thập niên trở lại ờ, một thế kỷ trở lại đây vì chúng ta biết là kể cả đại khủng hoảng năm 2008 GDP của Mỹ tính theo năm giảm thấp nhất cũng chỉ có 3,8% thôi. Điều này nó cho thấy là cái đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đến thị trường chứ nó không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng trong một vài tháng đâu đó à, tuần tới trở lại với tuần tới thì chúng ta cũng sẽ có khá nhiều tin tức trong tuần à, vào ngày thứ hai thì chúng ta không có tin gì nhưng ngày thứ ba thì chúng ta sẽ đón nhận thông tin về doanh số bán lẻ nhé của Mỹ dự kiến sẽ là ừ, kỳ trước là âm rất lớn âm 16 và 17 phần trăm doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ lõi kỳ này dự kiến tăng rất lớn nhưng cá nhân tôi đánh giá có lẽ nó sẽ không tăng được nhiều như vậy bên cạnh đó thì tối ngày thứ ba vào lúc 9 giờ chúng ta sẽ có phép điều chỉnh ờ, điều trần trước thượng viện vào ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin về các thông tin liên quan về nhà của Mỹ Đấy. À, building permit building house tax lượng nhà khởi công mới doanh số bán nhà à, giấy phép xây dựng à, bên cạnh đó thì 11 giờ à, đêm ngày thứ tư của chủ giờ Việt Nam đấy thì sẽ là chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện. Vào ngày thứ năm thì chủ yếu chúng ta có thông tin của châu Âu thôi nhé. Thông tin của buổi sáng thì có thông tin của ờ, G, uh, GDP của New Zealand, uh, thông tin tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất của Australia. Buổi chiều chúng ta có thông tin của Thụy Sĩ, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và thông tin của bảng Anh, Ngân hàng Trung ương Anh. Tự chung lại thông tin của chúng ta và đến ngày uh, thứ bảy chúng ta có phép biểu của chủ tịch Fed. Nói chung là thông tin chúng ta sẽ diễn ra vào giữa tuần, thứ ba và thứ tư nhé. Tuần này cuộc chiến sẽ đánh sớm thôi, không đánh muộn nữa. Đó là thông tin kinh tế. Nhưng, nhưng gần đây thông tin kinh tế ảnh hưởng không quá lớn đến thị trường. Chúng ta sẽ xét các thông tin uh, bên ngoài thôi. Thứ nhất là chúng ta biết là làn sóng dịch bệnh Covid, uh, làn sóng uh, lây lan Covid. Thứ hai, nhiều khả năng sẽ tái trở lại Bắc Kinh chúng ta cũng biết rồi đấy vừa phong tỏa 11 uh, ờ, khu dân cư vì ổ dịch bùng phát trở lại uh, ờ, Covid-19 bên cạnh đó thì chúng ta biết là Mỹ rồi uh, Brazil và các nước khác thì lượng nhiễm Covid-19 liên tục tăng lên chúng ta biết đỉnh cao nhất của Mỹ là hơn 30.000 ca nhiễm một ngày Tuy nhiên sau đó giảm xuống tầm 13 đến 15.000 ca nhưng trong một tuần trở lại đây lượng nhiễm Covid của Mỹ lại trở lại vùng 22 đến 25.000 ca một ngày rồi và rất nhiều khả năng tái bùng phát trở lại mạnh hơn trong thời gian tới đi kèm với cái quá trình biểu tình của người Mỹ. Bên cạnh đó Brazil thì không ngừng tịnh tiến, tăng thứ bậc rất là nhanh. Đấy, số người chết tăng cả về số người chết lẫn số người nhiễm bệnh. À, bên kẻ cái tổng số người nhiễm Covid-19 của toàn thế giới chúng ta cũng liên tục tăng lên. Trước đó thì thời kỳ đỉnh cao thì tổng số người nhiễm rơi khoảng 89 80 đến 90 nghìn người một ngày. Nhưng hiện nay thì à, trong một tuần trở lại đây số người nhiễm bệnh mới liên tục tăng lên khoảng 120 130 nghìn ca có một điểm đáng mừng là số người chết thì giảm đi thôi Đấy. nhưng mà uh, hiện nay thì chúng ta cũng có gần 8 triệu uh, người nhiễm Covid-19 hơn 400 nghìn 432 nghìn người tử vong 4 triệu người bình phục có thể nói cái dịch bệnh Covid-19 đến thời điểm này chưa có vaccine và nó sẽ ảnh hưởng rất sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới chứ không chỉ là uh, kể cả trong đó có Việt Nam nữa chúng ta nên nhớ cá nhân tôi thì đánh giá là các quốc gia sẽ không không không đóng cửa nền kinh tế nữa vẫn mở cửa nền kinh tế mặc dù lệch bệnh leo thang mặc dù dịch bệnh ờ, làn sóng covid thứ hai xuất hiện số người nhiễm bệnh sẽ nhiều lên thậm chí sẽ có ngày nhiễm ờ, bệnh đạt 200.000 người một ngày số người chết sẽ tăng lên nhưng nền kinh tế sẽ không đóng cửa người dân sẽ phải tự bảo vệ sức khỏe của mình và sức khỏe của gia đình mình Do vậy, điều này nó sẽ dẫn đến một hệ lụy là người dân sẽ hạn chế ra đường uh, đi, cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, hạn chế chi tiêu những mặt hàng xa xỉ và đặc biệt là hạn chế du lịch, hạn chế đi chơi. Cái này nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế phát triển. Vì các bạn biết là nền kinh tế phát triển thì chủ yếu nguồn thu của họ là dịch vụ chứ không phải là nguồn thu là sản xuất. Các nền kinh tế đang phát triển mới là công xưởng của thế giới, mới là nơi đưa ra hàng sản xuất ra hàng hóa chính của thế giới. Còn các nước phát triển là chủ yếu họ cung cấp dịch vụ, các dịch vụ tài chính, các dịch vụ về sản xuất, công nghiệp, các thứ. Nói chung là cái dịch Covid-19 này nhiều khả năng nó sẽ kéo dài và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế không chỉ năm 2020, có thể nó sẽ kéo dài sang cả năm 2021. Việc các chính phủ ào ạt bơm tiền, tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh này có lẽ nó chỉ là uh, cấp oxy cho người đang thoi thóp thở thôi chứ nó, nó cũng như là uh, phát cháo uh, cứu đói thôi chứ nó không phải là thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng các bạn lưu ý điều đó điều này đồng nghĩa với việc là nền kinh tế của chúng ta gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái còn đại khủng hoảng hay không chúng ta phải chờ thêm tín hiệu rất nhiều nước đã công bố suy thoái rồi Nhật cũng đã vào suy thoái châu Âu đã vào suy thoái Mỹ thì đến tháng 7 này à, báo cáo GDP chắc âm chưa từng có dự kiến khoảng 45 đến 50% GDP cũng sẽ chính thức bước vào suy thoái thôi. Nên do vậy cái ờ, việc thời điểm này ờ, cái ờ, dịch Covid nó sẽ thật sự là càng ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế. Bên cạnh đó chúng ta cũng biết bạo loạn ở Mỹ thì vẫn chưa dừng. Đấy. Gần đây nhất lại có một vụ là cảnh sát bắn chết người da màu ngủ gật trên ô tô. Đấy. Do vậy, dự kiến làn sóng biểu tình và bạo loạn ở Mỹ sẽ tiếp tục leo thang, không hề có dấu hiệu dừng lại. Đây cũng sẽ là một trong những tin tức hoàn toàn có thể hỗ trợ cho giá vàng à, tăng. À, bên cạnh đó chúng ta biết là à, là là Bình Nhưỡng, tức là Triều Tiên vừa tuyên bố cắt đứt toàn bộ mọi uh, liên lạc đối với chính phủ Hàn Quốc và đưa tình trạng quan hệ đối với chính phủ Hàn Quốc lên à, vào trong thời chiến tức là chúng ta biết tình hình à, liên triều à, sẽ tiếp tục xấu đi và xấu hơn điều này nó sẽ tình hình kết quả liên triều sẽ xấu đi rất là nhiều đấy nó cũng sẽ là một ngòi nổ đấy, ờ, ờ, cho cầu vàng của chúng ta có một điều nghịch lý trên Phú Quân thì chúng ta biết rồi. À, đợt vừa rồi chính phủ Mỹ bơm tiền là kích thích kinh tế cũng như là bơm tiền phát cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư không à, lại dùng tiền cứu trợ đó đi đầu tư cổ phiếu. Thế hệ F0 có thể nói là nhóm người mới tham gia thị trường rất là lạc quan vào thị trường. Các bạn biết là đây là những quan điểm thế hệ F0 thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế. Đó là câu nói phổ biến à, thường được dùng để bác bỏ tầm quan trọng của chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones những gì đang diễn ra theo hướng ngược lại các nhà đầu tư thường xuyên sẵn sàng bỏ qua những gì đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày thị trường chứng khoán đơn giản là vậy là một cái chợ chỉ để mua và bán cổ phiếu của công ty đấy chúng ta nên nhớ là thị trường chứng khoán từ lâu đã mặc định là hàn thử biểu của nền kinh tế nhưng cái thế hệ F0 này nó đảo lộn toàn bộ giá trị của thị trường và cái quan điểm đầu tư của thị trường họ nghĩ thị trường chứng khoán như là một sòng bạc chỉ đơn giản là nơi mua và bán là nơi đầu cơ thôi đấy và có lẽ quá trình đầu cơ này sẽ sớm kết thúc sớm kết thúc và những người với cái quan điểm này sẽ sớm phải trả giá thật ra có thể trả giá rất nặng không đơn giản thị trường tài chính chưa bao giờ đơn giản đó là những thông tin về cơ bản tin tức nhé chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều đến tin tức đâu bởi vì tin tức thì nó sẽ ảnh hưởng cho chúng ta cái nhìn góc độ về dài hạn thôi còn ngắn hạn từng phiên thì kỹ thuật nó sẽ do chúng ta chết đinh từng phiên Tuần qua thì chiến lược giao dịch của chúng ta cũng khá thành công, đặc biệt là chiến lược ngày. Chúng ta khớp hai lệnh AU thì chúng ta chốt lời cả hai. Hai phiên AU chúng ta khớp, hai lần chúng ta bán AU. Đó. Chúng ta bán AU ở trên vùng 0.702. Ờ, ờ, đây, hai lệnh AU của chúng ta, hai lần chúng ta bán đây. Chúng ta đều chốt lời rất là rực rỡ đối với AU. Đối với vàng, cậu vàng thì chúng ta bán bốn chiến lược, chúng ta chốt lời 3 đó là một ngày rực rỡ. Vì dừng lỗ của chúng ta thì 5 6 đô còn chốt lời chúng ta 12 15 đô. Tuần qua chắc chắn chiến lược chúng ta thu nhập chốt lời nếu các bạn đặt đủ thì không dưới 500 pip. Ok, đó là về tuần trước. Còn tuần này chúng ta trở lại với tuần này thôi. Đây cậu vàng của chúng ta tuần này. Như tuần trước tôi vẫn nói là cậu vàng chúng ta được hỗ trợ rất mạnh ở cái đáy 1670 bục đáy này sẽ vào chen Tuy nhiên cậu vàng chạm vùng này nhanh chóng đi lên. Hiện nay cậu vàng cũng đang có một kháng cự rất mạnh ở vùng 49. Đó, rất nhiều lần cậu vàng chúng ta vượt qua nhưng mà không đóng cửa trên. Nếu cậu vàng đóng cửa trên 49 thì đó sẽ lại là một tín hiệu tăng giá khá mạnh. Khi đó chúng ta tuyệt đối không được bán hàng xuống nữa. Ờ, không được bán xuống dài hạn và chúng ta phải đứng ngoài canh mua lên là chính. Còn khi cậu vàng chưa vượt qua 49 thì 49 là một kháng cự rất mạnh. Cứ tiếp cận vùng giá này chúng ta có thể bán và dừng lỗ khi phá qua thôi. Đấy chiến lược à, tuần của chúng ta tuần sau thì cá nhân tôi đánh giá à, với những tín hiệu hiện tại thì xu hướng tăng giảm cậu vàng chưa rõ ràng đâu à, chúng ta có thể vừa canh mua vừa canh bán thôi chúng ta vẫn lấy cái khung của cậu vàng là 1670 và 1749 à, để chúng ta mua bán đập trên chúng ta bán đập dưới chúng ta mua nhá nếu phá qua 49 thì test lại 49 chúng ta lại vào lệnh mua còn hiện nay những cái lệnh dưới 49 có thể 42 45 47 tùy theo từng phiên chiến lược từng phiên tôi sẽ ra chúng ta sẽ canh bán tại đó thì thôi còn nếu ngược lại nếu cầu vàng đao xuống thì tầm trên 70 chúng ta mua và dừng lỗ khi phá qua 70 đó là chiến lược và còn đối với à, các cặp ngoại tệ thì AU AU chúng ta đã vào thế xuống rồi bây giờ chúng ta sẽ rất khó để chúng ta canh bán tại cái đỉnh cũ nữa có lẽ điểm bán phù hợp của chúng ta là khi giá test khu vực này thôi đấy giá test lên thôi 0.6940 0.6950 tùy theo điểm chạm chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 100 đến 150 pip đối với uh, à, EU trên USD EU e USD đã tạo mô hình hai đỉnh rồi không có gì bất ngờ cả bây giờ chiến lược chúng ta là canh bán thôi vấn đề là bán tại điểm nào Đấy, nếu giá hồi lên tạo ra mô hình ba đỉnh thì chúng ta bán khu quanh khu vực này vì chúng ta mới có dừng lỗ. Đấy. 1.1370, 1.1380, chúng ta bán tại đây chúng ta mới có dừng lỗ vì chúng ta dừng lỗ qua đỉnh cũ 1.1430. Còn nếu mà giữa đường có lẽ chúng ta sẽ rất khó mua bán. Kỳ vọng chốt lời của chúng ta sẽ rơi ở khoảng 150 đến 200 pip. Còn mua thì cá nhân tôi không đánh giá EU mua. Ít nhất khi EU test lại đường MA200 chúng ta mới mua. Rồi nếu EU test trở về khu vực này tôi sẽ xem xét mua 1.1 đó 1.1020 1.1030 nói chung quanh đây thì chúng ta mới xem xét mua quanh MA200 nhá còn không thì chúng ta ưu tiên canh bán là chính đối với USD trên CSF thì vẫn hoàn toàn đào chen chúng ta canh khi test lại cái chen này chúng ta mua bán thôi chứ chúng ta sẽ không mua nhá trong tuần điểm chạm của nó đâu đó sẽ rơi vào tầm 0.9670 à, 0.9660 tùy theo điểm chạm trong tuần thôi chúng ta cứ bán dừng lỗ tầm 560 pip còn chốt lời tầm 120 150 pip đó chiến lược phù hợp đối với Uzi Uzi thì tuần qua thực sự cái điểm chạm uh, 1.0650 uh, 0660 đây là điểm mua bạn nhé Đấy, tuần qua tôi nhìn hơi chậm nên không có chiến lược uh, à, Uzi cho các bạn tuần tới thì Uzi nhiều khả năng tiếp tục phục hồi nhưng mà tôi cũng chưa nhìn thấy cái tín hiệu phục hồi mạnh mẽ Uzi có lẽ chúng ta nên tránh cặp này U thì vẫn đang đao chen thôi chúng ta sẽ vẫn canh bán nếu giá hồi lên chứ chúng ta sẽ không canh mua mặc dù cái cây nến tuần uh, đảo chiều tuần trước rất là mạnh tuy nhiên nó là một cây nến mang tính đảo chiều kỹ thuật thôi chúng ta vẫn canh bán là chính nếu u test lên vùng 1.400 ờ, này 1.3980 này 3970 này Nói chung là test lên trên cái cạnh chen này chúng ta bán nhé và vâng, canh ưu tiên canh bán thôi không có gì bất ngờ cả Uzi thì tương tự Uzi thôi Đấy. nhưng mà nó xuống mạnh hơn có lẽ tuần sau chúng ta cũng canh bán thôi ưu tiên canh bán của chúng ta chính là ở trên này khu vực 122.5 122.6 nhé chúng ta dừng lỗ 123.1 còn chốt lời thì 120 nói chung kèo 200 pip cũng khá là ấm luôn EG thì có lẽ nó không có tín hiệu rõ ràng có lẽ chúng ta đứng ra ngoài AJ thì xuống giá rồi không có gì để bàn nữa chúng ta sẽ canh bán thôi đây chúng ta bán nếu AJ phục hồi trở lại vùng giá 75 năm nhá 75 năm 756 chúng ta dừng lỗ 761 và chốt lời thì là 72 73 thôi không có gì bất ngờ cả AN chúng ta canh bán nhưng mà tín hiệu bán có lẽ nó không quá rõ ràng đây AN chúng ta canh bán cái giá phục hồi trở lại test MA 200 trên ờ, chart H4 thôi đây khu vực canh bán của chúng ta sẽ là khu vực này một chấm ờ, không bảy không bảy hai mươi một chấm không bảy hai mươi nhá, quanh một chấm không bảy hai mươi cộng trừ 10 pip. Đấy, chúng ta dừng lỗ 60 pip. Còn chốt lời thì kỳ vọng test về MA 200 trên ngày 1.0550 tức là vào khoảng 180 pip chốt lời 60 pip đối với họ nhà G họ nhà G thì tín hiệu điều chỉnh nhưng mà cũng không được rõ ràng lắm GU có lẽ chúng ta nên đứng tránh bởi tôi không nhìn thấy tín hiệu đẹp của GU GG cũng vậy GN cũng vậy thôi Nói chung là họ nhà G Hiện tại thì cá nhân tôi đánh giá là đang không có tín hiệu rõ ràng nếu các bạn muốn giao dịch thì có lẽ trong tuần nếu có tín hiệu tôi sẽ cho tín hiệu thôi chứ hiện nay thì họ nhà G lại có tín hiệu không được rõ ràng lắm nên rất khó giao dịch GCAD cũng vậy GAUD cũng vậy Nói chung họ nhà G là tín hiệu không được rõ ràng lắm Thì các bạn lưu ý có GAUD thì báo tín hiệu lên thôi đó, nếu chúng ta giao dịch có lẽ chúng ta canh mua lên GAUD khi nó test về cái chen đỉnh cũ này đáy này quanh đáy này một chấm tám một trăm một chấm tám một một không đó dừng lỗ thì 60 pip đó là họ nhà G đốm chỉ số US 30 chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì báo xuống rồi các bạn nhé đỉnh đã xong rồi báo xuống rồi các tín hiệu kỹ thuật cũng báo xuống rồi vùng quá mua quá bán rồi đấy tuần sau chúng ta canh hồi lên để chúng ta bán thôi điểm hồi hiện tại nhiều khả năng nó sẽ test được lên là 263 263 264 chúng ta sẽ canh bán quanh đây chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua Fibo 618 đây có lẽ chúng ta quanh bán quanh Fibonacci 50% 263 264 dừng lỗ khi giá phá qua 267 nhé còn chốt lời thì chúng ta có thể thả cửa hoặc là chúng ta chốt lời ở đáy cũ hôm trước 252 Đấy. dừng lỗ 3 400 pip và chốt lời 1.200 pip thì cũng rất là ấm rồi không có gì cả Nasdaq cũng vậy cặp nến đảo chiều đã xuất hiện không có gì để bàn đối với chỉ số Nasdaq này cả Nasdaq thì tuần sau khả năng mới là tuần UPO xuống mạnh thôi đó do vậy Nasdaq thì chúng ta cũng canh bán thôi nhưng Nasdaq ngược lại chúng ta sẽ canh bán quanh đỉnh cũ nhé bán trước đỉnh cũ và dừng lỗ đỉnh cũ chúng ta quanh bán đâu đó quanh uh, 10.000 10.001 Đấy, dừng lỗ qua đỉnh 10.002 Đấy, còn chốt lời thì vô cực luôn ngắn nhất là 9.500 đáy tuần trước xa hơn là 9.000 còn xa nữa thì có lẽ là cái đáy 7 6.800 7.000 cơ hoặc thậm chí sâu hơn cơ thì tùy theo thôi các bạn bán chiến lược ngắn dài khác nhau đối với uh, dầu oi nhá oi thì đã ra tín hiệu bán xuống rồi bạn nhá cặp đến đảo chiều đã xuất hiện có lẽ các bạn tuần sau chỉ canh bán thôi không hề canh mua gì hết Đấy. chúng ta hoàn toàn canh bán nếu mà oi test trở lại được cái đỉnh này tạo ra mô hình ba đỉnh theo chen là chuẩn nhất chúng ta bán thì sẽ chuẩn nhất tức là vùng 39 392 chúng ta sẽ dừng lỗ 42 thế thôi còn chốt lời thì ngắn nhất là 34 xa thì vô cực còn không có thể hướng mục tiêu 30 tiệu chung lại trong tuần thì đó là chiến lược của chúng ta trong tuần à, còn hàng ngày thì tôi sẽ đưa chiến lược ngày các bạn à, update thường xuyên nếu các bạn nào chưa có trong group thì các bạn có thể join vào group telegram ở phía dưới nha group tôi là miễn phí nên các bạn không sợ roi mất cái gì cả vào cảm thấy không có tác dụng thì các bạn có thể đi ra thì thôi không sao cả chỉ đề nghị các bạn khi ra vào thì tôn thứ nhất là tôn trọng um, admin một chút và thứ hai là các bạn là à, ăn nói à, tranh cãi nhau một cách à, lịch sự một chút thì thôi chúc toàn quý vị có một tuần giao dịch thành công